từ nhạc kia ngừ binh võ hát về tam thai tóc hề nghiêng non trắng để chờ ai nhớ định ngư hướng giang chờ đời nhắn bàn chúng mơ tình nhắn bàn tình chúng lại về đây mà thăm quê hương xứ mộng ghé vào thăm thân nồi có chén ngô tình ngạc nông lâu ngụ cùng